Xin chào toàn thể anh em thì ngày hôm nay cơ sở ờ, chúng tôi lại ờ, tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi ờ, làm tay cái anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp lắc bịp tài xỉu ở sòng sới một cái bộ hột để giúp cho anh em có thêm cái tỷ lệ chiến thắng khi mà anh em đi chơi ở bất cứ sòng sới nào hay là những cái sân chơi lớn đó, thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này nó có tên gọi khác như là cái bộ hột tài xỉu nặng tài nhẹ xỉu hay là nhẹ tài nặng xỉu à, nghiêng tài nghiêng xỉu lệch tài lệch xỉu chẳng hạn như vậy nó có rất nhiều tên gọi khác nhau đó, thì uh, giới thiệu với anh em luôn đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ của bên cơ sở bên tôi thì cái bộ hột này cái tỷ lệ mà tôi làm vô trong à, cái hột tài xỉu này cái tỷ lệ của nó chính là nó chính là 7 xỉu 3 tài anh em nhé đó thì à, khi mà anh em lắc ở sóng sới ấy, thì nó sẽ ra cho anh em thì cái tỷ lệ 7 73 70 phần trăm anh em nhé thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu nặng nhẹ này thì anh em cứ đặt hàng ở bên cơ sở bên tôi tùy theo cái kích cỡ của anh em 11 12 13 ly chẳng hạn và anh em đặt theo cái tỷ lệ của em anh em mong muốn anh em nhé đó, 64 73 82 đó, thì à, cái bộ hột này tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em để cho anh em thấy được là cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này nó như thế nào anh em nhé đó. đó thì à, khi mà anh em lắc ấy, thì nó sẽ không ra 7 chén xỉu liên tiếp và ba chén tài đó, nó sẽ chia nhau ra và nó xen kẽ lại với nhau anh em nhé đó thì tôi test cho anh em này xỉu 126 đúng không ạ một chén xỉu hai chén xỉu 123 hai hai chén một chén tài hai chén xỉu một chén tài nha anh em nhé ba chén xỉu một chén tài đúng không ạ tiếp tục test cho anh em bốn chén xỉu một chén tài đó bốn chén xỉu hai chén tài đúng không anh em đó năm chén xỉu hai chén tài đúng không anh em đó tiếp tục vẫn là xỉu nhá đó. tỷ lệ của nó đi thì cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác tiếp tục test cho anh em này 6 chén xỉu hai chén tài đúng không anh em đó, 114 7 chén xỉu hai chén tài đó đúng không ạ cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé đó chén này lên tài đúng tỷ lệ 73 luôn 345 thì vừa rồi anh em theo dõi video thì anh em cũng xem được cái bộ hồ tài xỉu nặng nhẹ này mà tôi đã test cho anh em nó như thế nào rồi đúng không ạ nó thì khi mà anh em muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu nặng nhẹ của bên cơ sở bên tôi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé để anh em được tư vấn 24 trên 24 bên cơ sở bên tôi thì chuyên cung cấp đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về cái dòng bịp anh em nhé thì anh em có thể lên cơ sở để anh em được mua hàng và được tư vấn trực tiếp hướng dẫn thêm những cái mẹo chơi tài xỉu mới nhất hiện nay là cách đánh tài xỉu bịp luôn thắng cách chơi tài xỉu bịp nó hiệu quả thì anh em à, lên trực tiếp cơ sở anh em nào đang xem video này hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật và theo dõi những cái video mới nhất của bên cơ sở bên tôi đăng tải lên để cho anh em tham khảo thì uh, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc thì xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở dòng sới may mắn anh em nhé